Xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một bài nhảy của Justin Bieber nhé à, Bài có tên là Come Around Me Let's go The, the, the whole I see da, da, da, nhảy hôm nay thì mình cũng chia thành hai phần thôi Phần thứ nhất thì đầu tiên mình sẽ nhảy uh, mẫu cho mọi người nhé Bây giờ thì mình sẽ đến phần giải thích chi tiết từ động tác nhé Đầu tiên, tay phải, phải phía bên này, trái phía bên này Tay phải, mọi người nắm để vuốt về phía trước Tay trái tương tự Tiếp theo, người kéo cho mình cái tay trái về hông khi kéo mọi người có thể ngửa kéo về thì lại úp hoặc mọi người để nguyên như thế này kéo về đều được ngửa hoặc là như thế này đều được nha đến phần động tác chân thì mọi người lùi cho mình bằng chân phải lùi thu lùi thu hai bước khi lùi kết hợp nhún nhún thẳng nhún một lần nữa này cả chân cả tay nhún nhún bây giờ các bạn thêm cho mình một cái lớp vai nữa đẩy vai trái ra sau khi nhún về nhún về bây giờ mỗi người kết hợp ba lớp nhé đi nào nhún về nhún về lại lần nữa đi nhá một này hai tiếp theo mọi người đặt hai tay song song ở phía trước mình bây giờ đi tay thu về người để bên trước tay giữ nguyên người để qua phải và sau đó hai tay vòng vào nhau hất xuống thì thả lỏng chân trái ra cho mình và đưa lên thử lại nhá dừng này sang và khi mọi người thả lỏng chân mọi người hơi đứng cái chân phải xuống cho mình hình dung nhá đang ở đây đúng không thả ra này hù về nhún thả chân về thử lại lần nữa đặt người lên sang phải và hù tương tự lên qua trái và thả bây giờ mọi người thử động tác từ đầu đấy nhá đi nào lùi một lùi hai lần đặt lên phải và thả đặt lên trái và thả tiếp theo đặt tay phải lên ngang trái lên cao lên cao hai tay xuống và thả tay phải xuống tay trái lên mở ra sau đó thì là của động tác lần tiếp theo ok bây giờ mọi người thử lại động tác một lần mình này đi nhá lùi và lùi đặt lên phải hùi, đặt lên trái và khù phải trái lên lên và mở nhanh hơn một chút này đi nào lùi và lùi và lên phải và lên trái đặt đặt lên lên xuống và bây giờ mọi người thử cách nhịp cho mình nhá nhịp chậm năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm và sáu bảy tám một và hai 4 5 và 6 và 7 8 nhanh nhé 5 6 7 8 1 2 3 4 5 và 6 7 8 1 và 2 3 4 5 và 6 và 7 8 Bây giờ thì mình sẽ uh, nhét nhạc bằng miệng cho các bạn này.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 trái thì chọc xuống tay phải thì chọc lên và sau đó mọi người quá rung tại chỗ cho mình thử nhá ok bây giờ này kết hợp nhún người xuống nhún ok lại này lên và chọc nhớ là phải dừng tại chỗ nhá thử lại lên và chọc tiếp theo lên thẳng người và vỗ hai tay về phía trước tiếp theo ngoài đan hãng chéo tay này mở này và sau đó thu nắm kéo về hông còn về phía chân khi mọi người đang chéo thì hơi trùm cho mình cái đầu gối chân phải xuống tiếp theo tay ra thì trùm đầu gối chân trái và về thẳng tiếp theo bây giờ mọi người bước lùi bước chéo và lùi phía chân trái thu chân phải về tương tự lùi ừ, phải thu ừ. khi mọi người bước như vậy thì hai tay đồng thời này bên trái thì đặt bên trái và kéo về thì thắt tương tự đổ tay phải phía dưới thử lại nhé lên và chọc hền đập chéo ra kéo hông và vẩy và vẩy làm lần thế này mở ềm chọc đấm chéo ra về bạn lần nhé mở chọc đấm chéo và về ềm đi đi tiếp theo thì mình sẽ ghép nhịp cho phần 2 5 6 chậm nhá 5 6 7 8 và 1 2 3 và 4 đưa cái vai ra đưa vai thu về đưa vai thu về hoặc có thể người đưa thêm cho mình cái đầu giữ lại vai này đưa đầu kia đưa và đưa đó thì mọi người có thể uh, tùy kết hợp như thế nào á thì mọi người tự free cho mình ok chưa còn về cơ bản chân phải đi sang và tay làm như thế này nha bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp chậm theo thì mình sẽ ngân nga theo nhạc để các bạn vào nhé vào nhạc chậm ta ta ta ta ta and the way motion motion in my love love the way you love you move ta ta ta ta bây giờ thì mình sẽ vào nhạc tốc độ nhanh hơn Ờ Lại một lần nhanh nữa này Ta ta ta ta ta And an emotion chốt lại bài thì mình sẽ vào nhạc từ đầu đến cuối Cả bài luôn The, the, the whole life, Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tập xong bài Come Around Me của Justin Bieber Thì à, mình mong là các bạn sẽ hoàn thành bài này trong thời gian sớm nhất Cố lên nhé!